Dạ, với Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Cô chú, anh chị và các bạn ờ, nhớ đây là cái nhà của ai không ạ? Đây chính là ông Năm Khánh Wow, cũng 2 ờ, năm rồi mới ghé lại đây thăm ông đó Nhớ con không? Phước, trời ơi, vẫn nhớ ha Dạ, khỏe không? Dạo này sao rồi, ổn không? Sức khỏe sao rồi? Dạ mình điên không có gì bụng mình điên hả dạ. bận cái áo đồ vô đi cho nó khỏe khỏe không mới tưới cây mới tưới cây hả dạ. đây nè cô chú anh chị lâu quá rồi phước mới ờ, ghé lại đây thăm ông cũng gần 2 năm rồi nếu mà cô chú anh chị đã từng ờ, theo dõi kênh của phước hồi ờ, xưa giờ thì sẽ biết được hoàn cảnh của ông lúc trước thì phước cũng dẫn ông đi đi xin xin đất để xây nhà sửa chữa cho ông nhưng mà cuối cùng lại không được và ông thì ờ, ở đây ờ, cũng lâu rồi ông là ông Nam Khánh nha cô chú anh chị hết đường lên luôn rồi hả dạo này ông lên bằng cách nào à giờ là bước lên đây hả Wow, để con bước lên thử coi xem như thế nào. Nè, Liêm cầm máy giùm anh đây Liêm để anh hóc đầu lên. Đây là của chú anh chị. Trời ơi, cái cây gì mà không bước nữa hả? Cái cây, cái cây gì không bước luôn. Phải tắm ở trên cái cây này. À, tắm cây này. Tắm cây này. Xong rồi dỡ lên đó. Trời ừ. ơi. Em không lên đâu nha. Ờ, đây đưa cái máy anh quay. Em mà lên là đợi nha đi à, để đi lấy chặt dừa về uống nha trời ơi nữa hả chặt dừa nữa hả ừ. sự tích trái dừa ừ à. ông nhớ hồi xưa ông ông à, gửi chặt dừa con uống về con bị chữ quá trời luôn á nói ghé lại à, thăm người không cho mua đồ đạc không cho tiền gì trơn mà còn đó. À, mà còn chặt dừa uống của ông nữa nhưng mà họ đâu biết đâu con có cho tiền mà có trời ơi cho ông cất còn kỹ nữa ha trời có chụp hình quay phim đàng hoàng nói rồi. có trứng đàng hoàng gói ôm nè cá nè trời tùm lum hết trơn ha còn cái số 5 triệu thì tôi cũng để dành đây nè trời ơi tới giờ còn luôn hả còn nguyên đây nè nói có trời ơi trời trời trời hai năm rồi mà tới giờ ông còn giữ luôn ừ. bởi, vì này, bởi vì con ghé lại là ông nhớ liền ha cái nền nó sắp banh rồi thành ra phải lo lại cái chỗ cột nè đứa tiền cái tôi đổi ra tiền nhỏ tôi để dành nè trời ơi đâu có ông thì à, sống cô độc ở đây cô chú anh chị chỉ ờ, một mình thôi ông là ông Nam Khánh con chào ông nhớ con không Phước dạ. lâu quá mới ờ, gặp là ông ông ông hai phải không trời ơi chào ông nha dạ. lâu rồi thôi chuyện cũ bỏ qua nha dạ. trời ơi còn giữ tới giờ luôn ờ, hai năm rồi đó cô chú anh chị 5 triệu gửi cho ông tới giờ ông xài con con lui nguyên luôn cho mượn bạc giờ lời dữ lắm rồi đó nè phải không đúng không dạ đúng rồi thôi nói thôi chứ uh, cất đi ông để uh, nữa rồi uh, thấy cái bọn ác nó mò lại à 500 không à dạ để 500 mà nhiều khi xài không không không không khó khăn á dạ thành ra phải đổ nhỏ ra dạ với cái giấy 500 có nhiều khi thằng Trung Quốc nó làm thế này thế khác cái đâm ra mình kẹt dạ mấy chú thì còn có chỗ chịu cho tôi là chết liền dạ nó nói cái này là không xài ông ơi cái là thôi thua mình bây giờ cô đơn thế đơn không có nói với ai được dạ mấy chú tụi nó nó ngay như cọp uh, chú còn bạn bè khắp đó đây ha dạ. nước ngoài nước trong nhưng mà Trung Quốc mà ông chơi mình cái là mình kẹt lắm năm nay là ông nhiêu người ta đợt trước con ghé thăm à, ông là à, tám mươi tám mươi bốn giờ là chắc 86 rồi quá này nó có làm giấy này nữa nè có làm giấy với mượn làm coi ấy ở địa phương làm nha dạ rồi ông chích người vậy chân chưa ông năm à, à ờ, thọc cây lỗ mũi nó khám <laughs> thọc cây lỗ mũi khám hả cái này giấy gì của địa phương hả chị à, Nguyễn Văn Khánh giấy khai sinh 1935 1935 tính tới giờ là nhiêu rồi à, Liêm là 65 cộng với 21 <laughs> lấy uh, lấy uh, năm 2020 trừ cho bấm máy ơi rồi tính nghe 86 tuổi 86 rồi vậy là đúng rồi đó đúng rồi 86 rồi thôi ta ta 87 à ta 87 đúng Mà rồi không biết tính theo cái kiểu ta con con giáp phải không dạ có nhiều khi cái người già người ta hỏi chú biết chú là cái năm gì không bính tý bính tý phải không đúng tí, rồi mà bính tý giáp tý thân tý mẹo tú nó, đủ cái thứ tý ở trong đó thì nó mới chắc ăn dạ. chỉ với cái thằng cha chùa này nó làm tân tỷ à. thì chú lấy cái đó làm gốc cho chú không thể nói cái miệng người ta nói ờ nó cất được năm đó được nhưng mà đằng này cái tân tỷ nó cái chữ của người ta nó còn in ở trên bán dạ. À, chùa mà người ta đi người ta phi tan nhiều lắm dạ. người ta muốn chiếm chùa vậy là dạ. hai là bính tý luôn hả ừ. binh tý chị bằng tuổi ngoại á bằng tuổi ờ đúng rồi tuổi. lớn hơn mày 60 tuổi giáp nè ông nấu ăn đồ trên đây không sống ở trên ờ, trên cây thôi gặp uh, ờ, mét sông ở đây thì ờ, cũng quen rồi người ngoài hành tinh hả à, <laughs> cô chú anh chị xem phước nói chuyện với ông mà phải chèo trên cây vậy nè lâu quá lắm rồi ổng ăn trên cây ngủ trên cây luôn <laughs> ăn trên cây ngủ trên cây tưởng ai không không quen ha nhà gặp lại ờ, con nhớ ha à, vẫn dạ. hay ha cái này mà chú không có cái này nó không chịu nó chú nói miệng nó không được đâu dạ đó, ôi có đóng mọc đó mới được đó. dạ cái này là mới làm hồi tháng 5 nè cất đi ông cất đi ông năm tiền bạc cũng cất kỹ ha mà chắc kỹ rồi gần 2 năm nay con con sợ nãy giờ bốc ra về con đăng clip lên cái rồi chết luôn Ồ, ông trang trí nè hai cô chú anh chị Ông ở đây là đủ đạo luôn á Nè, bên đây là Phật nè nha Để Phước bước bước xuống cái Nè, Liêm cầm máy mạnh cái Bước xuống tao cũng sợ Rồi, từ từ khoan bước Để... Rồi, bước đi Cái cây ở đây khó Dạ Mới cho ông hôm qua hả? Đây, bên đây là ông để à, Phật nè ù có đầu ờ, con chó con chó còn bên đây là con gấu ừ. với là nó có con ờ, con rùa con quy nữa nè con quy con con này mấy cái này không để ý là mình, à. cái ghế này có nhiều khi người ta người cổ điển người ta quý lắm dạ cái hình mà ngày xưa người ta treo tết trước cửa để cho ma quỷ đừng vô có cái bùa bá quái trong này dạ nó Trời, ông hình... treo gì đầy ông trống luôn cơ hồi xưa là con còn trèo vô vô trống được giờ con thấy nó mục quá con sợ quá ừ nó hơi một rồi phước ạ nó cây nó xuyên vô thấy không nó hở dây nè thì à, bữa nay tôi mới cắt dây tử tế là tôi chuẩn bị làm mà, mà điều. mùa này nó rồi nấu cơm nước cho ăn chưa dạ nè có dây rồi nè chuẩn bị là tháo dây nè mang bạn đúng, Đây Phước quay xa cho cô chú anh chị xem nha Đợt trước thì Phước cũng ờ, đang ờ, tính ờ, sửa cho ông lại cái nhà sàn Tuy nhiên thì cũng xin phép bên bên nhưng mà nhưng, nhưng mà quan trọng là bên địa phương á bên địa phương bây giờ địa phương cái chỗ này là cái chỗ của chùa cái này địa phương nhưng mà nếu mà trên chùa nó ừ cái là mình cứ việc thôi dạ. thì tôi đưa. ông không nhớ đợt trước con với ông dắt đi vòng vòng xin không nghe, nghe, nghe. cái đó là xin bên chùa tôi... xin bên này xin bên kia em lúm chân cũng tại khó xử ý định á mấy ông mà cái số bên này nó cho tôi thấy đây nè cái dạ. tớp mà ở an giang xuống đó ha dạ. thì định đưa người già tập trung rồi dạ thành ra mấy ông ở đây ảnh hưởng với mấy cái ý kiến đó dạ. thành là cái ý kiến của phước đưa nó dội dạ nhưng mà phước phải trực tiếp nói với cái bà sáu ở trong chùa dạ nói giờ ông năm ông ở như vậy thì nó cũng thuộc về đất của bà quan còn con bà con giá trị bà quản lý cái này ờ, đợt trước con cũng xin phép nhiều lắm rồi mà sao mà nó khó nó không được không khó là cái để tôi nói cái móc cái ông đó ông ờ, lộ bí mật nè nó định gom về an giang ở chợ à dạ tính đem về à, mấy người lớn tuổi về an à, giang à, đúng không giang. Mà sao mình không chịu về chợ nó mình ở luôn đi mà ta trốn về trơn rồi sao vậy hôm nội gom ở dưới này được ba tên vậy trời ơi chim lòng cá trầu Phước ơi dạ à, nói ở cái chỗ nào quen rồi phải không ừ. thôi đợi vậy chừng nữa nếu mà, mà muốn à, muốn ở chỗ khác đợi con xây máy ấm xong đi gán ở đi vài tháng à, nữa tôi, tôi, tôi về liền nếu mà Phước có cái chỗ mà người ta chịu ở thì tôi cũng phải ở Bởi không nếu mà chừng nữa con xây cái máy ấm xong á có gì ông không có chỗ ở á ừ. chỗ này nó sập rồi á thì về máy ấm ở chung với con ở đó cũng à, có người già nữa ở trong phong điền á dạ dạ phong điền còn nhiễm phải không đúng rồi đúng rồi ngay cái phong điền còn nhiễm luôn chỗ đó ở đó có làm việc ở đó mà dạ làm việc cho cơ quan nhà nước ở đó vậy giờ chừng nữa có gì ờ, nào con cất xong cái đó rồi về chồng ở chung với tụi con nha Không tiền là cái cảnh đồng ruộng à đúng rồi cảnh đồng ruộng luôn nhìn ra sông luôn ngay sông luôn cũng có à, biết không điền cầu nhím mà dạ cái, ờ, cái, cái miền hậu giang cần thơ mà tôi biết thôi cũng, cũng mừng nếu mà ông chịu ờ, đi gì cũng mừng ha để dạ. nữa vậy gán ở đây thêm à, vài tháng nữa nha Có người tôi dễ lắm mà Bây giờ chỗ nào ở cũng được chứ hả à, đâu có dính dáng miễn, miễn có chỗ ngủ đâu. được rồi phải không dạ, ừ có chỗ ngủ cho tự do thoải mái đừng có gò bó vậy được rồi hôm nọ ha cái bệnh dịch á dạ. mà tôi là mâu thuẫn cái này người ta thuốc nam người ta đến tôi không à dạ. mà trên đường đi nó gác cuối cùng tôi lội với sông tôi đi lội với sông à, đến lúc về nó <laughs> đi, đi hốt thuốc nam lội sông luôn chân hững rồi <laughs> nó ủa ông nội này ông đi kêu cách gì tôi nói ta làm bộ nó tôi có gian ghe đi vòng cho tôi lội với mé mưa đó. trời nó đâu có thấy trời ơi nó làm dữ lắm cái lưới b 40 nó chặn hết tất cả tôi <laughs> nói mày chặn cái kiểu đó mày chặn xe với tàu chứ còn cá nhân một mình ta tao quánh du kích ngày xưa pháp còn thua con mẹ khởi tụi bay không thua mẹ gì với tao chứ lội lội xong luôn ừ, <laughs> lội xong chơi lội mương luôn <laughs> ừ. đặt công đặt công rồi hỏi chứ làm sao biết được ông lo trên bờ mà nó đi dưới nước <laughs> ai không á cười chết mà về cái nó báo cáo đây như cái ông thân của tôi mấy đứa cháu mà nó lại ờ, gần nhất á dạ nó nói trời ơi cậu ơi nó vô nó mắng nó mắng tụi con nó nói sao mà để ông già đó ông vậy vậy nó trời đất ơi tụi tôi cũng đâu có chằn chằn ở đó tôi cũng bị bệnh dịch ờ, cách ly tôi đuổi chết mẹ đây chứ phải riêng gì ông ông đâu. trước có bị dính dịch không không không hả không test không có bị không phải không không thấy gì chứ nó tha thứ rồi tha thứ rồi <laughs> ừ. dịch tha thứ trong rồi tha thứ rồi chứ con có mà dễ rồi ờ, vậy là giờ ở ở, ở đây rồi ờ, cũng vẫn nấu ăn như xưa phải không dạ nấu ăn như xưa hả tôi rồi gạo thóc đồ chắc ta cũng có cho phải không bởi vì tiền thì còn hoài ờ, không, xài luôn không, không xài. sao không xài à, còn để khi nào mình hết đi nổi ờ à, mình không hủ ờ à, rồi cái rồi, ai phịch dịch cho mình mình đưa cho người đó người ta vui vẻ à tức là lúc mà mình không còn đi nổi nữa à. à. còn chẳng hạn như ai nuôi mình thì ừ. mình sẽ đưa tiền cho người đó. đó à để cho người ta vui vẻ vui vẻ chứ sao ừ giống như là ông giữ lại cái hậu hũ á 5 ừ, triệu mà đợt trước Phước uh, gửi cho ông tới giờ luôn hai năm trời Đồ ăn thì nó ngay cái mùng mà thì còn nhưng mà cá cậu <laughs> ăn thức uống thì sẽ còn phải không dạ chứ tiền đâu mình đâu có nhai tiền mình uống được đúng rồi mình phải cất phải hai năm không ta hai mười chín dạ tôi cũng hai năm 2019 tại con nhớ đợt rồi là ông 84 ờ, tuổi á con ừ. còn nhớ ông 84 năm nay 86 rồi ừ. diễn bị qua 87 rồi là gần 3 năm rồi Tết ừ. sẵn rồi bữa nay sẵn chuyến đi cuộc nhớ là không biết có ông năm còn sao ở đây ông ta còn. quay trở lại thăm ông năm cái thôi thăm ông năm tính cho tiền mà giờ thấy ông năm còn tiền còn nhiều hơn con nữa <laughs> nói nói chứ uh, chút nữa còn gửi ông năm chút ít bỏ túi xài Đúng là cho ở ngoài cái chuyện mà cái chuyện của tôi khác cái riêng tôi đúng rồi <laughs> đúng rồi đúng rồi thấy thấy cái nào đó cái đó đúng rồi đúng rồi để là cho ông năm ờ, dằn túi để ờ, xài lạc vặt phải không ờ, dạ đúng rồi cái, cái kia là gì Hồi nãy mới cái kia là để ông hậu hủ về dạ, già dạ. dạ. nó đúng vậy còn cái uh, cái nào con cho bỏ túi để xài <laughs> đúng rồi dạ, mấy con này lụm hay gì không mà thấy để trên đây à, cái đó là cái gia đình người ta đi nước ngoài dạ. đi bên mình ngồi sách, sách. ở đây ngồi đọc sách kinh Phật hả ừ, đọc chứ đọc cho biết coi là người ta nói gì dạ à. nhóc kinh hết chưa à. ngoài ra cũng còn thẳng tiến chỗ... vào thiền tông ừ, mấy cái này kinh nhân quả ba đời ông này ông dữ dằn lắm à, chú đại bi ừ. giảng giải hòa thượng tuyên hóa ừ. niệm phật thành phật ồ quá trời mấy cái còn nữa con mà ông đi tới lui lộn giờ vẫn khỏe chứ hả ông đi đây vô xã lên tiền già ba cây bốn cây mà đi bộ không dạ đi đâu ông thử đi xuống đây thường ngày ông đi xuống đây bằng cách nào đâu đi đây xuống đây, đây con coi thử coi mặc quần vô đó mặc quần tử tế vô không dạ bạn quần ờ, cục có sao đâu mình lớn tuổi rồi nguyễn bận áo vô lịch sự rồi đâu, có dạ đúng rồi nói vậy chứ ông ý lắm mà có mấy cháu gái là đâu phải mặc quần dài đúng rồi mấy cháu gái là trời ơi đó ông ờ, xuống mỗi ờ, lần xuống đó cô chú anh chị kiểm điểm thực tế bản thân thấy không cháu trai mình thì xí xóa cho nhau thế nào cũng được dạ đi tiếng này tiếng ấy đó đi ra đây đi ra đây phải nói là không cái cây này ha mình phải chạy hết trơn người ta không đeo mình đeo cái cây là cứ thấy là nó trên 50 kg rồi sao ông đem về đây ông trồng á hả dưới sông á dưới sông ờ nó ở đằng kia thì tôi kè về tới đây rồi tôi lợi dụng nước lớn tôi bẫy ra nó ở dưới sông rồi lợi dụng nước lớn bảy đem lên rồi ờ, lết từ từ vô đây lôi về đây rồi trồng ừ, ghê ha có thích không chị cho con hả ừ. để nữa con xây máy ấm xong đi rồi con ờ, ờ, cái nào con cần thì ừ. cho con tặng con đem về chổng con trồng ừ. với lại nữa ông đem về chổng chồng rồi đem về chổng luôn cũng được đem chổng ở, ở nha ừ chứ ở đây chi lớn tuổi 87 tuổi rồi đúng rồi ừ. có gì ở ông chổng đi cho nó khỏe ăn uống rồi nó cũng thoải mái có chỗ nghỉ ngơi với lại cũng ra mé sông gì nè cũng có view cảnh sông rồi vậy ừ, tôi thì tôi chịu tắm sông dữ lắm dạ cái tôi ít chịu mà nếu mà nói ngay cái chuyện mà tây phương đó thì tôi hơi cũng thích lắm mà tôi dạ. biết chơi điện chứ nhưng mà tôi không không thích nó dạ. bởi vì tôi nói giật tôi <laughs> khoai tôi sửa điện dạ. tôi sửa ra vô đó nó giật giật hả <laughs> ừ nói ngay có mấy thằng con con của bà xã hồi nọ đó bà dạ. lấy tôi bà nhưng mà không con dạ. mà con của bà giờ giàu hết trơn à. dạ, giàu nó trơn cũng đến nó thăm thôi à tức là bị... con của vợ sau mà dạ, ông lúc không mà không phải là con chung ông không có vợ trước vợ sau vậy đó à. cũng cái đó hồi lúc mà cái chùa nói thước nghe sơ bộ hồi đó là cái năm mà cái chùa nó còn nhà lá là chùa nhà đó. lá dạ ừ cái bà vô bà làm công quả dạ cái bà còn hai thằng ba thằng bà nuôi không nổi dạ yeah. dựa vào tôi trời ơi vậy mà tôi làm nên sự nghiệp phước ơi tiền làm nên sự nghiệp luôn hả làm à. nên cái trò vậy luôn phải không <laughs> không à nếu mà không hôm bữa đó nó ra nó chạy xe ra bốn bánh nó điểm theo ba thằng nữa rồi tên này nọ của nó không à à nhưng mà tôi có cái cơ duyên thế này nè cái bà sáu ngày đưa dạ. thì bà cũng còn mến tôi dữ lắm dạ nhưng mà gần đây tôi tuổi hơi già nghe không Tại vì bà thấy là xã thì mất rồi dạ còn cái ông này cha ông ngày xưa là dạ cha của ông làm canh nông cho cha tôi dạ thôi kệ đi mấy cái vấn đề đó ờ, bỏ qua đi, đi. mình giờ ờ, chủ yếu là cuộc sống mình khỏe là được rồi tôi nói để chú thấy tại sao tôi ở đây được dạ chứ không phải chuyện đơn giản đâu mà. dạ tôi mà lơ mơ không có cảm xúc là không được không? đúng rồi ừ. ông còn thấy là chúa hay phật gì là ông thờ láng hết ủa rồi chúa rồi mình cũng bỏ ổn hay sao làm đêm mình treo luôn ờ, ông là chắc theo đạo phật mà phải không ờ tôi gốc nó là phật phật ừ. nhưng mà chúa thì mình thấy thấy hồi mình treo lên luôn phải không à, hồi đó bị gì hồi lúc ba cha mẹ mất á dạ hồi lúc nhật qua thì chúa nuôi chúa nuôi hả ừ. dạ chúa quản lý nhưng mà sau đó chúa bỏ lời bên năm hai quánh 12 ngày đêm mà tôi dạ. chết tôi không có xuống địa đạo được bởi vì cái miệng mình nói chống nó như giống bây giờ cái nhà nó cứ kéo dây kéo dây nữa nó lôi chỗ này nó lôi chỗ kia vậy đó nó, yeah. Dạ. cho mày ở đấy coi thử coi mày chưa sống thì ở hoặc chết thì thôi đó yeah. Dạ. nhưng mà nó không chết nhưng mà họ chết như tôi họ biết bao nhiêu người ở ngoài người ta khuyên hà chứ không yeah. Dạ. nói chính sách thì đó mấy ông nó già sao ông già đó mấy ông để vậy biết bao nhiêu người nói nhưng mà tôi rồi ở đây hàng tháng ông có nhận được chính sách thì của bên khu vực à, hỗ trợ người già không 270 đồng à vậy là cũng được à nhờ cái số tiền đó là mình cũng trang trải được ha <laughs> thứ hai là thỉnh thoảng người ta ờ, người ta cho riêng thêm à đúng rồi những cái người ngày xưa ta người ta đi chùa phải không ta ghé người ta thấy rồi người ta cho ít ít phải không hồi đó nhưng mà cái cái quan trọng là cái tiền của con là giữ nguyên luôn ừ hậu <laughs> hủ cái khối nó nó liền mí nó liền à, à, để mình giữ còn mấy kia lặt vặt thì mình xài <laughs> hai năm rồi công nhận ông giữ kỹ thiệt ừ. còn giờ hồi xưa là có cầu thang nha cô chú anh chị nhưng mà gán đi gán ông ở vài tháng nữa thì à, phước xây xong máy ấm như phước cũng có nói với ông xong rồi đó à, phước sẽ à, rước ông về trỏng rồi mình ở giờ tạm thời là ông à, ngủ nghỉ ở đây tiếp tục còn bình thường là mình trèo lên mình nấu trên này luôn nấu bếp củi hay gì không trời nấu củi nguy hiểm không ngồi tại chỗ mình coi chừng mà đâu ông, ông nấu cái bếp đó đó hả ừ. đâu, rồi bữa nay nấu cơm chưa chưa đâu thử ông ông lên ông lên ông ông trèo lên thử rồi ông trèo lên rồi thường ông ngồi ở đâu ông nấu trời nguy hiểm vậy lên dễ lắm mọi người nè trời ơi lớn tuổi tám mấy tuổi mà chèo vậy đó trời ơi cái cây đó tôi còn lên tới ngọn gì ghê vậy mấy cây đó chèo được luôn được luôn khỏe dữ vậy ừ. có trái gấp cái chảnh á ông nội cho anh ta làm dạ ừ, rồi ngồi nấu nấu đó đó hả ừ, không có nấu lắm nữa mình ra đó ra đó ừ. rồi cái bếp ở đó bếp ra luôn trời lát nữa mình mình, mình ra đó dẫn ngoài không sao chưa hả không sao coi vậy chứ mà mình không có gì nặng á có 50 kg mà đâu có gì nấu củi hay gì không nấu củi đây nè củi nè à, mấy cái này hả ừ. Rồi. nấu nấu ít thôi mà nấu nước với nấu cơm có một mình thì, thì mình đâu có nấu gì nhiều mà cho rửa dữ dạ ừ. Liêm thôi cầm máy giùm anh cái nha dạ, thường thường cứ có à, xài ngoại ngữ tiếng ngoại ngữ không còn hả không ngoại ngữ con dốt lắm con không có gành tôi có à, từ điển à, pháp anh đức pháp việt nè từ điển hả anh đức ừ. pháp việt hả thôi ông để uh, <laughs> ông để lần nữa ông đọc đi nữa rồi uh, vào máy ấm mình ở rồi mình uh, đọc à, cái đó thì tự nhiên à, các cái danh từ của nhà nước nói mình không biết rồi mình lật ra mình coi nó nói cái gì dạ ở trên mạng giờ có nhiều rồi à, giờ sử dụng mạng <laughs> nhưng mà tôi sợ là mình theo dõi mạng mình tốn tiền điện tốn tiền điện <laughs> còn cái ốc mình nó có sẵn ở trong mạng ốc rồi thì không có tốn ai chứ hay hay chứ mình lên mạng với tốn tiền mạng và tốn tiền điện thả <laughs> trong ốc mình thì nó sẽ không có tốn phải không ừ mình nó nói cái đó cái mà mình nhớ là à, nói ra cái này nó nói ra cái này à, vậy là rồi con ờ, ghé lại đây con gửi ông 200 ờ, ngàn nha Này là tiền ờ, của con Gửi ông bỏ túi mua cái gì đó mình ăn Còn cái tiền kia thì mình giữ lại Gì vậy? Nhét nhét túi hả? Ừ. <laughs> Ừ. ông thấy khỏe hả cô chú anh chị hai năm rồi Phước mới quay lại thăm ông chúc sức khỏe ông nha dạ. có gì uh, rảnh có dịp đi ngang qua thì con uh, quẹo đi con thăm ông à, dạ. rồi khi nào cái máy ấm con xong á con sẽ ừ. báo cho ông hay rồi, để đây ông sắp xếp phước, phước có gia đình chưa rồi uh, vài tháng nữa vợ con sanh rồi tháng rưỡi nữa sanh rồi đầu, đầu lòng hả dạ con đầu lòng à. nữ công chúa con lý ha dạ biết liền ha cho nó đi đường tự nhiên chứ không phải là bắt hai ra hả à, tới đó để cho bác số, tới tới đó để cho bác người ta sĩ. muốn cho con người ta sáng suốt thông minh người ta bắt con trước à tức là nhưng mà bị thiệt thòi vậy lắm với à. xanh mổ á theo ông nói là xanh mổ á ừ, nhưng mà nhưng mà anh phải cử 4 năm sau anh mới được quyền xanh nở nữa đúng rồi ừ. nhưng mà giờ biết sao không ông cái đó là do bác sĩ quyết định tới ngày gần à, sanh á lên ý kiến rồi bác sĩ mới quyết định chứ thì Đấy, à, như bác sĩ nói xanh xanh mình phải nói dạ. nghề chuyên môn chức năng chuyên môn hậu giang là được mà thì đúng rồi không ý, ý con nói là như giờ tới ngày ngày đó, đó bác sĩ nói là có thể sanh non ở quên có thể là sanh mổ hay là sanh uh, theo như ờ, phương pháp bình thường có nhiều người như thương ở trọng á dạ. là con dâu của bà xã tôi đó nó nói má con bây giờ con muốn bắt soi thấy con trai rồi nó nói là con để nối dòng cho không à, vài tháng nữa thì lại hỏi ông năm coi ông năm có chịu đi không dạ về phong điền máy ấm á, cầu nhiếm á ông thì hiện có. tại ông nói là ông nó, đi đó nếu mà phước ờ, các cái nhà cho ở tử tế cho mấy người uh, lớn tuổi đồ ở đó. đó dạ, dạ. đúng rồi đó. như là ngày xưa ở đó thì cũng có uh, phật đồ này nọ con có thỉnh phật đồ về đồ này nói chung là cũng ổn ở Cần Thơ nó, chị nó gặp khó lắm Phước ơi thế tỷ như còn đi đứng được đó thêm tư dạ. nhưng mà cái loại mà nó nằm tại chỗ rồi cứt đáy giặt vũ ai làm cái chuyện đó làm cái chuyện đó rất rối dạ không, không, ông hiểu được đạo lý chân ha ừ phải mình phải đưa ra nhiều cái khó về bước sau đúng rồi để mình tiến tới chứ giống như giờ vài năm nữa là ai lo cho ông nổi phải à, không đó. nằm khúc mà nằm bây giờ, bây giờ phước thấy với ông coi như là rất bình yên chỉ lo cái à, ông không có lao động nặng được dạ. chứ còn cái kiểu như ông còn nấu ăn được rồi ông đi tới lui ông làm việc nhẹ nhàng trồng cây đâu ông tưới nước rồi nó được dạ. nhưng mà đến lúc thời gian nữa ông hết lực rồi á dạ. lúc bây giờ mới thấy là mới thấy là mệt phải không mệt thủ tiền lại để nữa gửi cho ai chăm sóc mình ừ. dành dụm phải có cái đó mới đúng đúng rồi ừ. giống như mình à, sống có qua có lợi phải không cũng biết rằng à, bây giờ phật nói gì mình để lại đức cho con phước cho con là cái giá trị hơn là đất vàng dạ đất vàng nhiều khi nó xung khắc với nhau nhưng mà đức có đức không sức mà ăn phước ơi dạ nghĩa là tuy vậy cho phật trời vẫn thấy luôn luôn có rõ ràng dạ có những người ngày xưa rất là giàu nhưng mà khinh bỉ bây giờ trở nghèo đi xin nhưng rồi. mà những người khác bây giờ vậy là hồi xưa ông giàu hay là ông nghèo ngày xưa hả ngày vậy xưa... là do là ông xui phải không <laughs> dạ <laughs> hồi xưa là giàu mà giờ nghèo là do xui phải không thời thế không chiến tranh nhật nó qua à chiến tranh hả cái đồng điện lá bát là bố <laughs> tôi á Đúng rồi. cái vàng hát mấy của đông bia có nè dạ đèn mang xong gia đình chưa ai có nhưng ba má tôi có trước à. thành ra phước hay nữa cái chế độ nó đảo dạ cộng sản chủ nghĩa dạ chứ không để tư bản chủ nghĩa dạ đó, ờ, nó chơi cái màn đó nhưng mà cái số người trí thức người ta nói nhưng mà cái những cái người hành ở dưới này không biết cái ý người ta nói yeah. nên là tiêu diệt những cái tử tế đàng hoàng chứ không phải vậy yeah. Dạ. người ta chỉ phải giác ngộ thôi yeah. Dạ. này anh anh này anh thủ tiêu toàn bộ lấy của công làm của riêng cái đó là cả cái chuyện mà thế giới nó rất bực bội yeah. Dạ. nhưng mà cái những đó cái cái giai cấp này nó vẫn tồn tại chứ không phải không yeah. Dạ. cái ông đảng công sản búa liềm mà bởi vì nó cũng nắm được cái chân của công nhân phước đi đây là nhà cái gì nhà cái xe dạ ôi anh kia đang test hồi rút <laughs> thôi con xin phép con ờ, về à, nha. nha rồi chúc sức khỏe ông luôn nha hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau nha bye bye và hẹn gặp lại ừ.